Hello, xin chào tất cả anh chị em và các bạn có mặt trong cái buổi tối hôm nay. Làm thế nào để chúng ta biết rằng là cái thị trường á, nó đạt đỉnh á, khi mà chúng ta áp dụng cái công thức phân tích kỹ thuật VSA. À, một số bạn có hỏi là hôm nay có phải là hôm học VSA hay không thì Dũng uh, xin đính chính lại là hôm nay không phải là buổi học VSA. Nhưng Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta là sử dụng một cái công cụ phân tích kỹ thuật VSA để chúng ta nhận biết được khi nào thị trường chung đạt đỉnh và nếu chúng ta nhìn được bức tranh toàn cảnh về thị trung toàn đỉnh thì điều gì sẽ diễn ra chúng ta sẽ đưa ra những cái quyết định một cách gì ạ rất là chính xác khi nào chúng ta phải thoát ra khỏi thị trường biết chính xác khi nào chúng ta cần phải gì ạ vào thị trường và đây chính là những công thức mà tuyệt vời nhất mà dành cho tất cả anh chị em đặc biệt là anh chị em đầu tư chứng khoán mà muốn gì ạ hiểu rõ về phân kỹ thuật thì chúng ta cần phải học VETA VETA là một cái công cụ phân tích kỹ thuật dành cho tất cả các nhà đầu tư muốn thành công nhà đầu tư cá nhân muốn thành công những nhà đầu tư lâu năm mà chưa có lợi nhuận thì cũng chúng ta thấy là VSA cũng để giúp chúng ta những nhà đầu tư F0 mà muốn đi đúng ngay từ đầu thì VSA cũng là một trong những hệ thống đầu tư thành công ở trên thị trường này anh chị em sẽ biết rằng là số lượng mà anh chị em đào tạo VSA rất là ít gần như không có và chỉ có Dũng và một bạn nữa là bạn Nguyễn Doãn Đức là học trò của Dũng đã đào tạo VSA và đây là những hệ thống là số 1 Việt Nam luôn ạ à. còn những hệ thống khác thì Dũng không biết kết quả như nào nhưng anh chị em đã ứng dụng những cái chương trình này thì bạn thấy rằng là dù các bạn học về của Dũng hay là bạn Nguyễn Doãn Đức Nguyễn Doãn Đức ạ à, ai biết bạn Nguyễn Doãn Đức thì comment cái ạ đây là một trong những học uh, trò cũng rất xuất sắc của đức và hiện tại của Dũng và hiện tại bạn đang đào tạo về VSA thế thì ở đây Dũng sẽ nói về a để anh chị em gì ạ biết rằng là nếu chúng ta muốn đầu tư chứng khoán thì chúng ta cần phải hiểu rõ được ba cái quy luật chính đúng không rất nhiều anh chị em đã biết rồi rất tuyệt vời ba quy luật chính đúng không quy luật đầu tiên đó là quy luật cung cầu quy luật cung cầu quy luật thứ hai là quy luật gì ạ nỗ lực thành công quy luật thứ ba là quy luật gì ạ nhân quả vậy ba quy luật đó đúng không ba quy luật đó sẽ giúp chúng ta hiểu rõ về thị trường nó vậy vận động như nào tôi sẽ nói về quy luật cung cầu đầu tiên là chúng ta cần phải nói rõ được quy luật cung cầu quy luật cung cầu chúng ta biết rằng trong đầu tư chứng khoán thì nó phải tuân theo quy luật cung cầu big boy sẽ thu gom cổ phiếu trong đoạn tích lũy sau đó được ạ bắt đầu bơm tin ra đầu tiên họ bắt đầu gì ạ thu gom cổ phiếu đúng không sau đó bắt đầu bơm tin ra bơm tin ra bằng các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí báo mạng báo giấy tất cả loại báo sau đó thì vào những group kín group mở họ sẽ có những nhân viên hoặc có những cái thông tin khác thậm chí họ nhờ một cái gì ạ à? nhờ một cái group nào đó bao nhiêu bạn biết rằng đã có những cái gì ạ à? đã có những cái gì ạ à? hệ thống đầu tư đã có những cái gì à? doanh nghiệp họ nhờ hẳn một cái gì ạ à? cái group nào đó hay là chúng là room nào đó để để gì ạ à? để có thể đánh bóng cái cái kìa đánh bóng cho mình và đấy là giai đoạn của bắt đầu cổ phiếu bắt đầu đi lên đấy là chúng ta biết rằng đấy là cổ phiếu lên nên chính anh chị em sẽ biết rằng là việc mà anh chị em đánh bóng tức là việc mà doanh nghiệp bắt đầu đưa vào dông nhân tích cực đó là lúc mà cổ phiếu bắt đầu gần ở cuối chu kỳ các nhá gần cổ phiếu chu kỳ à, đấy là quy luật đấy à, đó là quy luật cung cầu tức là khi big boy thu gom thì kiểu gì nó cũng phải kéo lên và thu gom hết đúng không anh chị em thu gom hết thì ai là người kéo lên big boy tự kéo lên đúng không big boy tự kéo lên chứ còn ai tự kéo lên anh chị em có hiểu điều đó không tức là tích khi họ cứ tự kéo lên tự kéo lên tự kéo lên thì trong quá trình tự kéo lên như vậy đến lúc mà bắt đầu họ bơm tin ra thì bắt đầu chúng ta mới để ý đúng không bao anh chị em thấy rằng cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu chứng khoán đến bây giờ chúng ta mới để ý đặc biệt là cổ phiếu gì ạ à? khi chúng ta để ý thì một số anh chị em bắt đầu có như là dấu hiệu khôn lỏi đó là sang mua cổ phiếu gì ạ à? dầu khí đúng không bắt đầu chúng ta có dấu hiệu khôn lỏi sang mua cổ phiếu thì cổ phiếu dầu khí cũng tăng nhưng một số anh chị em thì sợ chúng ta sẽ gì ạ à? sẽ bị gọi là trâu chậm uống nước đục thì chúng ta sẽ dẫn đến một tình trạng nó là gì ạ à? chúng ta sẽ mua ở trên đỉnh ngọn cây đúng không đấy là một quy luật đầu tiên trong VNA. chúng muốn nói anh chị em trước khi mà chúng ta phân tích về đỉnh của thị trường chung quy luật thứ hai là quy luật nhân quả chúng ta biết rằng là nếu thu gom hết cổ phiếu thì kiểu gì sớm muộn nó cũng tăng đó là tăng tự động khi mà thu gom hết thì kiểu gì nó cũng tăng tự động và chúng ta thấy rằng là khi mà cổ phiếu tăng tự động thì mua kiểu gì cũng thành công đúng không ạ mua lúc nào cũng thành công nên chúng ta hãy đợi đến thời điểm mà cổ phiếu có thể tăng tự động thì chúng ta mua đấy là một cái quy luật đó là quy luật gì ạ nhân quả tức là nguyên nhân là gì ạ nguyên nhân là một cái cổ phiếu đã được thu gom hết thu gom hết thu gom sạch ạ thì khi mà chỉ cần một tác động nhỏ thôi là cổ phiếu sẽ tăng rất là mạnh nên chính vậy chúng ta gọi là quy luật nhân quả quy luật nhân quả có thể hiểu đơn giản đó là gì ạ nếu chúng ta gieo hạt nào chúng ta nhận được quả đó một cổ phiếu muốn tăng mạnh muốn phát triển mạnh thì nó phải là những cổ phiếu tăng trưởng cổ phiếu muốn tăng trưởng hoặc cổ phiếu muốn đi xa xa rất là xa có thể kiếm được 100 200 phần trăm lợi nhuận trong một cái chu kỳ của nó thì cổ phiếu đó nó cần phải tích lũy dài vậy bao nhiêu bạn đã thấy rằng đây là một cái quy luật rất quan trọng với chúng ta thì hãy comment cho Dũng số 3 đúng không ạ tức là quy luật nhân quả là một quy luật ở đây không phải là mang tính chất là như đạo Phật chúng ta vẫn nói là là là kiểu như là ở hiền thì gặp lành ở ác thì gặp uh, những cái điều ác ở đây chúng ta đơn giản đó là gì ạ nhân là gì ạ nhân là cổ phiếu tốt văn lãnh đạo tốt tất cả mọi thứ đều tốt thì sẽ được big boy mua vào trong quá trình tích lũy thì cổ phiếu sẽ gì ạ tích lũy dài thì nó cần phải nhiều thời gian phân phối và nó cần phải gì ạ thu gom hết các nhà đầu tư cá nhân mình nó quá tốt đúng không quá tốt nên nó thu gom nhiều nó quá tốt nên nó phải tích lũy dài và khi tích lũy dài nó phải tăng khoảng vài trăm phần trăm nên chính vì vậy chúng ta cần phải biết đó là gì ạ khi cổ phiếu mà tích lũy dài tích lũy gì ạ tích lũy dài trong thời gian dài nhưng có một cái điều đặc biệt nó có rất buồn cười đó là gì ạ có rất nhiều người không hiểu thế nào là tích lũy thế nào là phân phối ạ và anh chị em đã thấy là chúng ta không hiểu thế nào tích lũy phân phối có thể comment những số 4 đi ạ hãy nói thật tâm đi ạ nói thật tâm nói đúng đúng sự thật đi ạ tại vì sự thật nó rất là hay nếu chúng ta nói rằng là về sự thật ấy, chúng ta mới nhớ được bao nhiêu anh chị em đã không biết thế nào tích lũy thế nào phân phối nếu anh chị em comment ờ, đủ số lượng khoảng độ nhiều nhiều cái thì Dũng sẽ giải thích cho chúng ta đúng không <clears throat> khái niệm đơn giản nữa chúng ta làm gì nó đơn giản anh chị em cứ thật đơn giản để chúng ta làm đúng không tích lũy là cái quá trình thu gom cổ phiếu trong quá trình đi lên trong quá trình tăng lên đấy thì giá của khối lượng tăng tức là tích lũy trong quá trình tăng đi ngang như này đi ngang tức là chúng ta gọi là sideways ấy à, chúng là cổ phiếu sideways thì trong quá trình đi ngang đấy nếu khối lượng tăng và giá tăng khối lượng giảm giá giảm thì đấy chúng ta gọi là tích lũy anh chị em nhớ này khối lượng tăng tức là khi mà tăng giá thì khối lượng tăng rất mạnh sau đó khi quá trình điều chỉnh khối lượng giảm đúng không giảm so với đợt trước và cái quá trình này có thể kéo dài ngắn thì một vài tuần nếu một vài tuần thì cổ phiếu tăng rất là nhẹ rất là chậm nó có thể tăng 15 đến 20 phần trăm nên một số anh chị em không biết đầu thế nào là đầu tư lướt sóng thế nào đầu tư chung và dài hạn bởi chẳng hiểu thế nào là tích lũy nên nhiều anh chị em mà em mua cổ phiếu này là do là đầu tư giá trị toàn giá trị vỡ va vẩn cũng biết rằng anh chị em đầu tư giá trị kiểu gì nhưng nếu mà không hiểu thế nào là tích lũy thì đầu tư giá trị nó cũng vẫn rất là dẫn đến phá sản đấy ạ đúng không ạ thế thì ở đây chúng ta thấy là khi lên thì khối lượng tăng tức là thu gom được nhiều khi rũ xuống để khối lượng giảm chứng tỏ để chúng ta gọi là hạ giá thấp xuống để tiếp tục kéo lên đúng không tiếp tục kéo lên tiếp tục kéo lên lại tăng khối lượng tăng giảm muốn giảm thì trong quá trình một thu gom như vậy thì dần dần cổ phiếu sẽ bị khan hiếm anh chị em nhá dần dần cổ phiếu sẽ bị khan hiếm nên cái biên độ dần dần nó sẽ thu nhỏ lại và khi nó thu nhỏ lại đến một mức nào đó chúng ta gọi là lúc mà chúng ta cảm giác là nhìn cổ phiếu mà đợi nó chán chán om rồi không muốn mua nữa nhìn các thông tin của nó thì lại thấy là trở quẹt rồi thì lúc đó cổ phiếu bắt đầu mới bước vào một chu kỳ tăng nên thần lớn các nhà đầu tư khốn khổ không biết điều này nên dẫn đến là việc mà không mua cổ phiếu ở giai đoạn đầu tiên khi mà Dũng nói thì cái dạng tích lũy đó bao nhiêu anh chị em đã mua được cổ phiếu ở trong dạng tích lũy có thể comment cho Dũng số 3 đúng không ạ đoạn đầu tiên á Dũng nói là cổ phiếu tích lũy nhiều công ty chứng khoán nhiều gì ạ à, hệ thống thì bảo đây là mô hình hai đỉnh thị trường sẽ rơi xuống thậm chí là trong đoạn vừa qua khi mà cổ thị trường ở trong tháng 5 này cũng có những công ty nói là đây là đỉnh rồi đây là rủi ro lắm thì bây giờ kết thúc tháng 5 rồi nó mới kết thúc chu kỳ vậy bây giờ mua ở đoạn này chúng ta thấy là rõ ràng là chúng ta gặp rất nhiều rủi ro đúng không nên ở đây chúng ta cần phải nhớ rằng là quy luật nhân quả ở đây đó là gì ạ nó là nhân ở đây có hai cái nhân nhân là tích lũy dài thu gom dài thì nó phải lên gì ạ lên rất là mạnh lên đi phải rất là xa bởi vì nó không thể phân phối mua hàng rất nhiều triệu cổ phiếu không thể phân phối một hai ngày được nên nó phải kéo lên rất xa sau đó mới rơi xuống nhưng mình đã hiểu chưa ạ hiểu comment cho số 1 cái đúng không Dũng nói hơi nhanh bởi vì kiến thức nó rất là dài nên Dũng luôn luôn phải nói chúng ta hiểu rõ về cái gốc của nó trước trước khi mới nói về phân phối nhớ anh chị em hỏi là phân phối là gì cách phân tích thị trường chung khi đặt đỉnh nhưng bây giờ chúng ta phải đợi á hiểu rõ về nó sau đó thì ạ hiểu nó là nó là cái gì á, đúng không bây giờ chúng ta không hiểu rõ là là cái gì đó thì chúng ta sẽ gì ạ rất khó để để giải thích cho chúng ta nhiều anh chị em chả hiểu rõ về tích lũy là gì thì bây giờ cứ nói là thị trường phân phối làm sao biết được đúng không nên đây chúng ta cần phải nói rõ về tích lũy á thì chúng ta biết rằng là tích lũy càng dài cổ phiếu tăng càng mạnh nên những cổ phiếu mà chúng ta gọi là lướt sóng thì bao giờ nó gì ạ nó chỉ tích lũy ngắn như vừa rồi Dũng có nói là BMI là cổ phiếu lướt sóng thì một số anh chị em đã lãi được phần trăm rồi cố tình là mua vào cố tình là lý do nọ lý do kia mà em muốn giữ bởi vì em muốn ăn cổ tức cổ tức thì chả hiểu về cổ tức nó là gì nên cuối cùng là đúng không đúng không chúng ta sẽ thấy rằng điều đó là rất tuyệt vời ở thực tế này trong tất cả những học viên của Dũng thì rất nhiều bạn giỏi nha anh chị em nhá rất nhiều các bạn giỏi thậm chí là giỏi hơn cả Dũng cơ à, anh chị em đơn giản nha bởi vì khi mà chúng ta có hệ thống đầu tư thì chúng ta thấy rằng là trong cái phương pháp mà Dũng dạy ấy, thì đã có anh chị em đã lãi được nghìn phần trăm này đơn giản như vậy thậm chí là có rất nhiều anh chị em học viên tham gia chương trình của Dũng à, đã đi đào tạo ở Mỹ rồi ạ đúng không ở Úc ở Mỹ ở Việt Nam thì cũng có rất nhiều bạn đang đào tạo những chương trình mà Dũng đang chia sẻ đấy các bạn biết rằng là à, ở đây có bao bạn à, có thể đang đào tạo ạ học viên của Dũng đang theo dõi video này đào tạo thì comment số 10 đi ạ comment số 10 đi ạ nếu có đang hôm nay có theo dõi thì comment số 10 cái cho các bạn biết luôn là số lượng đào tạo như nào và là các bạn nào đang là môi giới thì comment số 9 đơn giản như vậy thì rõ ràng là chúng ta thấy ở đây ạ nếu có đã đào tạo rồi đào tạo chính thức hoặc không chính thức chúng ta comment số 10 đúng không đây thế công đây một bạn này ạ các bạn nếu ạ hãy comment cho bạn thế công nhá đây cũng là một trong những người đào tạo đúng không hãy comment đi ạ đây nguyễn tú đi ạ các bạn thấy không ạ à? đây tất cả những cái người này anh chị em thấy không ạ hãy cổ vũ đi ạ đình vũ đi ạ đây tất cả anh chị em này đấy anh chị em thấy không đây là bạn gì ạ thế công đình vũ rất nhiều anh chị em và cũng đang đào tạo không chính thức ạ còn nhiều nữa dũng tin chắc còn nhiều rất nhiều nữa nên chị em thấy là đây là những hệ thống mà ở ờ, những cái bạn này là những toàn bạn rất tuyệt vời nên anh chị em là đã gì ạ có thể cổ vũ cho các bạn ấy hoặc tham gia những chương trình của bạn ấy à, bạn rất nhiều bạn chúng ta có thể kết nối để giúp đỡ cộng đồng đầu tư chứng khoán của Nam Việt hơn tuyệt vời hơn ạ bởi vì kho chứng khoán là một kho vàng anh chị em nhé là một kho vàng đúng không là kho vàng nên chúng ta thấy là những ai mà muốn học về đầu tư chứng khoán thì hoặc là chúng muốn trở thành broker muốn trở thành đầu tư chuyên nghiệp hay là muốn trở thành gì à, những nhà đào tạo chuyên nghiệp thời gian sau một thời gian tham gia chương trình của Dũng thì các bạn có thể tham gia tại vì Dũng biết rằng là rất nhiều bạn đã tham gia chương trình của Dũng sau này gì ạ à, sau này có những chương trình Dũng tin chắc rằng là cũng là ờ, có rất nhiều chương trình rất là hay và rất có kết quả đúng không rất kết quả lợi nhuận rất là cao nên các bạn có thể ủng hộ những bạn đó à, Dũng đi, ờ, mong muốn rằng là cái hệ thống này lan truyền giúp cho cái cộng đồng để chúng ta biết rằng là người Việt Nam chúng ta cần phải ờ, có nhiều người thành công có nhiều người giỏi trên thị trường để giúp cho gì ạ tiền chúng ta không chảy chất xám ra ngoài trong khi đó chúng ta toàn bị đấu đá với nhau ghen tị đố kỵ nhau rất là mệt đúng không nên đấy chúng ta gọi càng ghen kỵ càng đố kỵ thì nó ra dẫn đến là tình trạng đó là nhân quả đấy ạ chúng ta càng đố kỵ thì nhân của chúng ta gì ạ à? cái nhân của chúng ta mà cứ bị đố kỵ ghen tị với người khác á, thì rõ ràng gì ạ à? chúng ta sẽ gặp những cái quả rất là gọi là quả báo đấy còn nếu chúng ta thấy là những người thành công những người mà giỏi ở mà chúng ta lại thấy là ngưỡng mộ họ tại gì ạ à? muốn học hỏi từ họ thì chúng ta thấy là chúng ta trở thành những người thành công đơn giản thế thôi ạ nên ở đây chúng ta sẽ là để thành công hãy là chúc cho những người gì ạ à? chúc cho anh chị em những người mà mà chúng ta thấy thành công đấy, hãy vui vẻ với người thành công thì chúng ta thành công ok đây đấy là bạn này đây là cái kênh của bạn đó thì ờ, đúng không bạn thế công nhá anh chị em ủng hộ kênh của bạn thế công đúng không ạ đây là một trong những học viên của dũng và cũng đã giúp cho gì ạ cộng đồng của dvd ngày mạnh hơn nên anh chị em hãy ủng hộ bạn thế công đúng không ạ ok và chúng ta còn rất nhiều câu chuyện nữa bây giờ chúng ta lại tiếp tục nói về thêm về quy luật nỗ lực quy luật nhân quả thế thì quy luật nhân quả ở đây ngoài vấn đề là tích lũy ngắn tích lũy dài ra và chúng ta cần phải hiểu thế nào định nghĩa là tích lũy còn nhiều dũng biết rằng là nhiều hệ thống nhiều chương trình họ chẳng hiểu thế nào là tích lũy cả nên họ vẫn cứ nói với chúng ta là tích lũy nên cuối cùng là ăn ở đúng đúng đỉnh không hiểu tích lũy lại mua và phân phối <clears throat> phân phối là gì ạ đúng không định nghĩa phân phối làm gì cho nó phức tạp ra đó là trong quá trình đi xuống đi kéo lên khối lượng thấp giảm khối lượng cao gọi là phân phối kéo lên khối lượng thấp giảm khối lượng cao gọi là phân phối thế thì ở đây chúng ta thấy là trong cái đạt đỉnh nó chạy lúc rút chạy lúc rút tức là nó tăng tốc ở bề đích thì chúng ta thấy là những phiên mà tăng á, khối lượng thì cũng có tăng nhưng những phiên giảm khối lượng giảm hơn rất mạnh thì gọi là phiên phối cái liên tục có thể kéo dài từ 3 đến 5 phiên liên tục nha 3 đến 5 phiên liên tục thì dẫn đến là có cái gì phân phối rất là mạnh anh chị em có biết không ạ nếu mà trong quá trình ban năm phiên phân phối thì quá trình phân phối bắt đầu nó sẽ dẫn đến một chu kỳ suy thoái chu kỳ suy giảm ở đây chúng ta biết rằng là để thị trường phân phối thường nó phải kéo dài nha thường nó phải kéo dài ít nhất từ 1 đến 2 tuần nhiều thì đến 3 tháng nên ở đây chúng ta thấy là tại sao chúng ta biết là cổ phiếu có thể phân phối ạ à? 3 tháng mà tại sao chúng ta biết từ cổ phiếu tân phân phối trong 3 tuần thì ở đây chúng ta thấy là nếu một thị trường mà nó có quá nhiều cổ phiếu blue chip nó có quá nhiều các dòng chạy quá nhiều các dòng thay nhau chạy thì cái thời gian phân phối rất là dài đúng không có thời gian phân phối rất là dài nên anh chị em cần phải biết cái điều này bởi vì một vài hôm vừa rồi Dũng đã nói với anh chị em rồi ạ à. tức là rủi ro đầu tiên là rủi ro vì margin nên nói rủi ro margin là anh chị em phải hạ margin nhưng nhiều anh chị em không hạ nên cuối cùng là hôm hai hôm nay là mất hết ạ à. bao nhiêu em là không hạ margin mà bay hai hôm nay là mất hết thì comment cho số 4 đi Đấy đúng không comment đi không sao cả rủi ro về margin à, đây có bạn nó mất 50 phần trăm wow đây chúng ta thấy không ạ à? điều này Dũng đã đào tạo đã dạy hướng dẫn có phải không hướng dẫn đâu <clears throat> đúng không các bạn đã mất 350k hôm nay có bạn nào ở làm bên quân đội có bảo là cảm ơn vừa viết cảm ơn là em đầu tư 200 triệu trong một tháng rồi lãi 100 phần trăm ạ có thể comment cho Dũng là xuống 500 à, đi nếu các bạn đang có mặt ở đây ạ cảm Dũng cho 500 thì khác biệt ạ tức là đầu tư 200 triệu 200 triệu hơn một tháng này ạ Đấy, lãi được 100 phần trăm tức là lãi hơn 4 200 phần trăm tức là lãi hơn 200 triệu thì chúng ta gọi là 400 triệu là về vừa gọi điện cho Dũng vừa xoa qua ạ thì nếu bạn đang ngồi đây bạn bên quân đội ấy, không có thời gian luôn ạ đúng không đây đây cho bạn chúc mừng bạn đấy đấy ạ Nguyễn à, Thành Sĩ ạ chúc mừng đấy anh chị em chúc mừng đấy ạ chúc mừng bạn bạn đấy đấy ạ bởi vì chúng ta chúc mừng bạn đó thì chúng ta sẽ trở thành những người thành công đúng không ok đây chúng ta đã thế ạ đơn giản thế ạ thì ở đây chúng ta biết rằng là để giữ được cái này chúng ta cần phải đến lúc mà chúng ta cần phải giảm margin là chúng ta phải giảm margin chứ không phải lúc lúc giảm margin chúng ta lại tăng margin thế đấy là chúng ta gọi là quản trị rủi ro nó mạnh hơn quản trị rủi ro nó mạnh hơn cái mà chúng ta cứ mua trung bình động mua nến nọ nến kia mua gì ichimoku mua theo kiểu sóng Elliot mua theo kiểu mẫu hình nọ mẫu hình kia tất cả cái đấy là cho vào sọt rác hết nếu không biết quản trị rủi ro đúng không cho hết sọt rác đi ạ nhớ là nếu không quản trị rủi ro thì tốt nhất là đừng có đầu tư mất tiền một số ông cứ nói rằng là tôi rất giỏi phân tích kỹ thuật tôi rất giỏi về uh, phân tích nến nọ nến kia nhưng chả bao giờ nói quản trị rủi ro bao nhiêu anh chị em đã đi học về phân tích kỹ thuật học về phân tích chứng khoán học về ạ về những hệ thống chứng khoán mà chẳng bao giờ nói về quản trị rủi ro thì cỡ comment cho Dũng đi ạ à. comment cho Dũng số 13 đi ạ à. comment số bài 13 đi ạ à tại vì tí nữa Dũng sẽ nói về gì ạ à? thị trường chung về đạt đỉnh nhưng bây giờ chúng ta cần vẫn phải học những cái vấn đề mà chúng ta đang mắc phải ạ nếu chúng ta đánh chế rằng là học rất nhiều hệ thống rồi học rất nhiều phương pháp rồi sau đó thì họ chả mà nói về quản trị rủi ro cả họ cứ bảo là cứ mua cổ phiếu đi ạ à. đầu tư 3 đến 5 năm ạ à. mua đi ạ à, mua đi để 3 đến 5 năm và chả biết nếu có lỗ thì mua thêm vào bởi vì giá nó rẻ đấy đơn giản nữa vì giá rẻ nên cứ mua vào để 13 đến 3 đến 5 năm ạ à sau 3 năm năm nhìn xem là nó sẽ như thế nào đúng không hãy mua tích tích lũy thật nhiều cổ phiếu vào sau 3 năm đi ạ à, sau 5 năm thì điều gì sẽ diễn ra nhưng có đây là cái chúng ta gọi là những đầu tư gì ạ à, giá trị nhưng có một cái hệ thống đầu tư khác nữa để họ cứ nói là mua nến SMA 5 cắt SMA 10 đây là sóng nọ sóng kia cắt rồi nhưng cuối cùng họ chả nói về quản trị rủi ro chả nói quản trị rủi ro khi mà cổ phiếu giảm khi cổ phiếu nó giảm quá sâu rồi thì mất tích trên thị trường nên chúng ta thấy là mọi thứ thiếu quản trị rủi ro đó là sự chết chóc đúng không thế ai không ạ thế chúng ta lại tiếp tục đến cái gì ạ à? hôm qua chúng lại nói tiếp tục đó là phải ôn lại nhiều anh chị em thấy mà cái này cứ nói đi nói lại nhưng nói đi nói lại cũng chả nhớ đừng có nói là không nói đúng không có phải đấy không ạ nếu không dũng mà không nói đi nói lại thì chưa chắc đã nhớ nhưng bây giờ nói đi nói lại để chúng ta nhớ đúng không tại vì quản trị rủi ro họ không quản trị được nên họ không nói đúng không nếu chúng ta không đo lường được thì chúng ta dám nói không chúng ta không biết thị trường đạt đỉnh chúng ta dám nói không phán bừa là chết đấy ạ đúng không không đo lường được chắc chắn họ không nói tất cả điều đó nữa ạ nếu bạn không biết gì chắc chắn thì bạn sẽ không bao nói nói thì sẽ bị hớ đúng không đơn giản thế ạ ok thế thì ở đây chúng ta gọi là một cái rủi ro nữa anh chị em sẽ thấy là rủi ro đó gì ạ rủi ro về hệ thống hôm nay gặp rồi hai cái rủi ro thực ra còn nhiều rủi ro khác nữa cũng chỉ đưa ra hai cái rủi ro đoạn này thôi anh chị em đấy không rủi ro về hệ thống đúng không và một cái rủi ro nữa chúng ta sẽ tới đây chúng ta học đó rủi ro về thị trường chung và hôm nay chúng ta học đó là rủi ro về thị trường chung cách để chúng ta phân tích thị trường đạt đỉnh cách để chúng ta biết khi nào thị trường đạt đỉnh cách để chúng ta thoát ra khỏi thị trường chúng đạt đỉnh cách để chúng ta gì ạ à, đi du lịch đúng không đi du lịch đi chơi khi được trường đạt đỉnh cách để chúng ta bán sọt chứng khoán phái sinh khi được đạt đỉnh đấy là cách mà chúng ta gì ạ à, cũng là quản trị rủi ro như những này chúng ta biết rằng là nếu thị trường đạt đỉnh rồi thì chúng ta cần phải có cách quản trị rủi ro đúng không nghẽn mạch là gì à, hệ thống đúng không margin đó là gì ạ à? dùng đòn bẩy quá đà và hôm nay là rủi ro về thị trường chung và chúng ta đã dùng hôm nay Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta cách để chúng ta nhìn gì ạ à? sử dụng VSA VSA đúng không nhớ là VSA VSA hệ thống VSA này nó khác biệt so với hệ VSA của những người khác Dũng có thể nói về VSA của Quang Dũng nếu có thể gọi là VSA của Quang Dũng bởi vì hệ thống VSA là hệ thống mà được rất nhiều người phát triển lên thành thành viên của mình rằng giả sử như là vết A đầu tiên là do để Liam Moore là khai sinh ra sau đó được Wick of Wick of phát triển thêm và sau nữa được Tom Graham phát triển lên và rất nhiều học trò của Tom Graham phát triển lên nữa và nếu các bạn học vết A mà hiểu rõ bản chất thì các bạn vẫn phát triển lên và có thể gọi đó là vết A của gì ạ của ai của Mac Mini vết A của kasslim vết A của Quang Dũng vết A của bất cứ ai anh chị em có hiểu điều đó không ạ nếu hiểu thì comment nhé comment số 1 đi ạ tức là trong hệ thống VSA thì mỗi một cái gì ạ phân tích giá khối lượng thì người ta dựa vào VSA để phân tích về về hành vi giá khối lượng các mẫu hình trong gì ạ Mac Mini chính là ông sử dụng VSA trong phân tích mẫu hình William Nell sử dụng VSA trong phân tích mô hình còn Davat thì ngoài ngoài cuộc nhá à, Davat là, là may mắn thôi theo Dũng là Davat là may mắn nên nhiều anh chị em sử dụng mẫu hình ạ hộp của Davat đầu tư thất bại có bao nhiêu anh chị em đã sử dụng mẫu hình đa phát mô hình hộp của đa phát xong cuối cùng thất bại và chả biết là tại sao lại thất bại thì comment cho số 4 đi Dũng phân tích mổ xẻ hết ạ anh chị em thấy không ạ Dũng sẽ lôi hết tất cả những cái vấn đề của thị trường ra nên anh chị em thấy là toàn bộ những cái vấn đề anh chị em đang mắc phải Dũng lôi hết lôi hết ra được chưa nếu anh chị em nào mà thấy cảm giác là nó không thấy thoải mái thì có thể rời kênh chứ còn đây là kênh làm sao để giúp cho chúng ta học để trở thành thiên tài đầu tư chứng khoán học để nhà đầu tư xuất sắc học để tự do tài chính học để có kiến thức để đào tạo những người khác và anh chị em nhớ là nếu chúng ta có kiến thức nên đào tạo nên đào tạo những người khác bởi vì khi mà anh chị em đào tạo những người khác thì tự nhiên tăng trưởng của anh chị em sẽ rất là là cao nên hãy giúp người khác thành công thì tự nhiên chúng ta thành công đúng không hãy giúp người khác thành công chỉ giúp người khác thành công thì chúng ta mới thành công thôi thế thì ở đây chúng ta thấy là kiếm được lợi nhuận cao dựa vào VSA mỗi một cái hệ thống từ Winamel từ rất nhiều hệ thống khác nhau đều sử dụng VSA chỉ có một cái là họ không nói là VSA thôi đúng không họ không nói về VSA họ không bao nói nhưng thực tế đó chính là VSA nên mỗi là bật pha của cái hộp xong mua vào nhưng nếu anh chị em hiểu A thì mọi người mua vào 50 50 đúng không có lúc chết mà không biết tại sao mình chết đúng không chết mà không biết tại sao mình chết còn trong một xu hướng đi lên thì A cái đa vát thì kiểu gì nó trở thành công đúng không Đa vát thì kiểu gì thành công nhưng tuy nhiên thì chúng ta sẽ nói về sử dụng sử dụng VSA trong việc phân tích kỹ thuật đúng không hôm nay chúng ta sẽ sử dụng VSA trong việc phân tích kỹ thuật chúng ta vẫn nhớ là ba cái ba quy luật tất cả anh chị em học không thể đứng ngoài ba quy luật quy luật thứ nhất là quy luật cung cầu quy luật thứ hai là quy luật nhân quả quy luật thứ ba là quy luật nỗ lực thành công comment cho dũng ba quy luật đấy đi ạ hôm nay chúng ta học một bài học miễn phí mà dũng nghĩ là rất giá trị chắc chắn là không ai dạy được bài học miễn phí như thế này dũng tin rằng là nếu anh chị em có thể xem nếu anh chị em có xem một ai đó mà dạy cái khóa học miễn phí mà chúng ta nghe ở đây ở ngoài đấy chắc chắn là không có đâu Dũng không biết rằng thế nào nhưng Dũng khẳng định chắc chắn là không có đâu bởi vì đây là những trải nghiệm thực tế nha nó có số thực tế chứ không phải là mang tính chất lý thuyết suông trước hết anh chị em sẽ học lý thuyết trước xong chúng ta học về gì à? về thực tế thì chúng ta mới ra được đúng không thế bây giờ chúng ta sẽ học về gì ạ à? ba quy luật cung cầu nhân quả và nỗ lực thành công thế thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục nói câu chuyện đó là khi mà quá trình tích lũy thu gom thu gom rất là nhiều rồi thì nó đến một cái giai đoạn nó chạy nước rút chúng ta cứ nhớ này hình dung giai dạng chạy nước rút chạy nước rút giống như là các bạn vận động viên chạy marathon á đến đích rồi nó phải chạy rất là nhanh chạy hết cỡ chạy gì ạ à? chạy đến lúc mà thậm chí là không còn hơi thở thôi đến đích cái là có thể nằm ra ngay ra thậm chí là nhiều người có thể bất tỉnh ngay khi mà về đích ạ à chúng ta đã gặp rất nhiều người cổ phiếu khi bất tỉnh khi về đích chưa ạ còn vài cổ phiếu thì khi về đích thì nó còn gì ạ nó còn ngọ ngoại nó vẫn còn tiếp tục lăn gì ạ lên xuống lên xuống còn một vài cổ phiếu khi nó về đích cái nó rơi tự do anh chị em đã thấy là cổ phiếu nào khi mà nó về nó chạy nó rút lên tật tỉnh rồi xong nó rơi tự do đấy là những cái cổ vận động viên bị bất tỉnh khi chạy về đích ạ đã thấy chưa thấy chưa tức là một cổ phiếu nó chạy rất là nhanh sau đó nó rơi tự do nó không cho chúng ta bán và đấy chính là những vận động viên chạy về đích nhưng bị bất tỉnh đúng rồi đấy chúng ta học rất là thông minh nha anh chị em là rất thông minh nha. đấy về đích à bạn Giang xin chào Giang Giang là cũng đạt được lợi nhuận bao nhiêu phần trăm ạ bốn mươi phần trăm ạ bốn đến năm mươi phần trăm gì đó đây là bạn Giang là một trong những cái bạn mà cũng mới học từ chương trình của Dũng và đã có một cái khoản lợi nhuận từ cổ phiếu SBS 23 nghìn, tôi nhớ không nhầm là có 23.000 23 000 23 24 nghìn ạ à. mua luôn ạ à. Ok chúng ta sẽ tiếp tục là đó là những cổ vận động viên bất tỉnh còn một số vận động viên nó gọi là vẫn còn gì à, vẫn còn năng lượng nên nó cần phải thoi thóp nó vẫn vẫn phải chạy nó vẫn phải vận động thì đấy là những vận động viên gì ạ à? đó là những vận động viên rất là tuyệt vời nhưng cái vận động viên này nó cho chúng ta thời gian để phân phối anh nha nó cho thời gian để phân phối nên vận những vận động viên này chúng ta cần phải biết rằng là tùy vào nhóm vận động viên có nhóm động viên chúng ta gọi là bất tỉnh có nhóm động viên thì nó có thời gian để thoi thóp nên khi mà thị trường hay là cổ vận động viên chạy nước rút thì đó là giai đoạn này à giai đoạn để biết thành tích họ như nào có những cổ phiếu tăng tốc rất mạnh có những cổ phiếu không tăng tốc nên chính vì vậy cần phải xem là chỉ tập trung vào cổ phiếu dẫn dắt à, chỉ tập trung vào cổ phiếu dẫn dắt còn tập trung vào cổ phiếu bét bảng là chúng ta sẽ thất bại ở đỉnh cao. Dũng sẽ cho chúng ta nhìn một cái biểu đồ đó là gì ạ? Đó là VSA. Đây là biểu đồ VSA, anh chị em có thể nhìn được đây là biểu đồ VSA. Anh chị em thấy điều gì đang diễn ra? Khi mà cổ phiếu đang trong giai đoạn chạy nước rút, chúng ta thấy là đây là một cái biểu đồ chúng ta gọi là bia VSA. Để Dũng sẽ xem uh, phân tích cho chúng ta nhìn rõ hơn ạ. Anh chị em sẽ thấy ở đây ạ. Thứ nhất là trong quá trình chạy nước rút thì đầu tiên nó có một nhịp nghỉ đầu tiên ạ, nhịp nghỉ đầu tiên. Đấy, chúng ta nhìn thấy là rất nhiều cổ phiếu đầu tiên là sau khi đợt nhịp nghỉ đầu tiên thì bắt đầu nó gì ạ? Nó có những đợt điều chỉnh ngắn và nó bắt đầu có đến một cái giai đoạn ở giai đoạn A này có quá trình có giai đoạn quá mua hay là ở giai đoạn BC này có đoạn quá mua thì nó xuất hiện này những khoảng trống anh chị em này khoảng trống biến động lớn và thợ thì điểm này bà con chúng ta rất là vui vẻ hạnh phúc rất là vui vẻ hạnh phúc khi mà mua ở trên đỉnh ngọn cây này rất là vui ạ cực kỳ vui luôn ạ bởi vì báo chí đang nói về cái điều tuyệt vời này báo chí họ đang ca ngợi cổ phiếu tốt như này và trong các group thì họ cũng đang ca ngợi khi cổ phiếu chạy nó rút sau đó thì chúng ta thấy nó rơi tự do rơi tự do giảm rất mạnh và về cái vùng này chúng ta gọi về gì ạ à? về vùng này là về vùng hỗ trợ thế thì ở đây chúng ta có hai loại những cái cổ phiếu đầu cơ thì nó sẽ rơi tự do đến về đến gì ạ à? tít dưới này luôn còn những cổ phiếu blue chip thì nó sẽ gì ạ à? nó có cơ hội để kéo lên và sẽ có những cơ hội để giảm sâu và cái quá trình này chúng ta gọi là quá trình phân phối nó sẽ diễn ra từ 3 đến 5 tuần hoặc thậm chí là nhiều hơn có một vài cổ phiếu nó lên đến 3 tháng thế ở với quá trình mà chúng ta gọi là phân phối này thì anh chị em có thể để ý cho Dũng một số các đặc điểm như sau thứ nhất là giai đoạn chạy nước rút này, này là đoạn có khoảng trống đầu tiên là khoảng trống hoặc là giai đoạn mà chúng ta gọi là tăng tốc ở đây thì chúng ta cần phải bán hết ra bán hết ra anh chị em nhá cần phải bán hết ra cần phải thoát ra nên Dũng hay nói là anh chị em cần phải gì ạ giảm bớt tỷ trọng hay giảm bơ zin đi ạ anh chị em hiểu không ạ Dũng bảo anh chị em giảm bớt tỷ trọng giảm bơ zin đi đó chính là một cái thông điệp để anh chị em biết rằng là đây nó đang rất là nóng rồi còn nếu bây giờ chúng ta gì ạ khi mà chúng ta nóng như vậy rồi thì chúng ta lại đến bước vào một cái giai đoạn thứ hai đó là cổ phiếu bắt đầu tăng tốc và có đợt điều chỉnh đây là cái trình điều chỉnh một và vài số cổ phiếu có thể điều chỉnh và vượt qua cái đỉnh này nhưng phần lớn là gì ạ sau khi nó điều chỉnh thì nó có quá trình hồi trở lại các bạn nhá sau khi quá trình điều chỉnh nó có hồi trở lại đây là hồi trở lại thì một số cổ phiếu nếu nó còn xu hướng thì nó có thể tái tích lũy và nó tăng tốc còn một số thì có thể nó sẽ gì ạ giảm tiếp thì ở đây chúng ta sẽ có một số các đặc điểm như sau cái quá trình ST là quá trình test cung thì thường là đầu phiên tăng và cuối phiên giảm hoặc là khối lượng ở đây rất là thấp hoặc cái, cái quá trình của SOW đó là những phiên giảm khối lượng lớn giảm với khối lượng lớn nha giảm giảm điểm với khối lượng lớn thì gọi là SWO Đấy, chúng ta sẽ hiểu đơn giản đấy ạ tiếp theo là quá trình hồi này thì nó cũng là một quá trình kéo lên để phân phối thì đây là áp thớt quá trình áp thớt này nó sẽ là đầu phiên tăng cuối phiên giảm cái này nó có thể có hai loại thứ nhất là loại chúng ta gọi là đến đến, đến bú ngược ạ một là gì ạ khối lượng lớn chúng ta cung quá nhiều khối lượng nhỏ thì thiếu cầu nên đều là tích tiêu cực hết và nó có thể tái tích lũy nhìn trông rất là đẹp đây trước khi có thể vượt qua đỉnh những cái lần vượt qua đỉnh này đây chúng ta gọi là những cái lần vượt qua đỉnh này cổ phiếu sẽ giảm rất là sâu đấy chính là một cái giai đoạn cổ phiếu thị trường đi về mò Dũng nói cái điều này rất là nhanh anh chị em nữa là quá trình phân phối của các cổ phiếu blue chip á thì nó gì ạ phân phối của cổ phiếu blue chip á thì nó gì ạ nó kéo dài rất là dài anh chị em sẽ thấy là trong giai đoạn này có thể nhiều cổ phiếu nó đã nằm ở đâu đây rồi sau đó nó kéo lên nó lại tiếp tục rũ bỏ kéo lên rũ bỏ và cái thời gian này rất nhiều anh chị em thiếu kiến thức có thể sẽ gặp những cái bẫy rất là lớn trong đoạn này nha rất nhiều anh chị em có thiếu kiến thức có thể giảm rất là sâu trong đoạn này anh chị em có hiểu không ạ nhưng ở đây chúng ta còn một cái gì ạ cái bẫy khác nữa mà anh chị em cần phải biết đó là gì ạ trong giai đoạn này thì một vài cổ phiếu nó vẫn có thể từ điểm này nó kéo lên và chúng ta vẫn có thể có lãi nên chính vì vậy thì chúng ta cần phải hiểu sâu hơn nếu bình thường chúng ta mua ở đây ạ chúng ta mua một ít ở giai đoạn này thì chúng ta cần phải hiểu đó là chúng ta cần phải bán khi cổ phiếu lãi 10 đến 20 phần trăm ok và chúng ta sẽ đến với cái phần thực tế để chúng ta nhìn rõ hơn ạ đúng không SOW là một tín hiệu chúng ta gọi là tín hiệu phân phối đơn giản đó, đó là cái lúc mà Bitcoin đang bán ra gọi là phân phối Bao nhiêu bạn đã hiểu chúng ta gọi là hiểu sơ lược về phần này thì có thể comment số 1 đúng không ạ? Còn chưa hiểu comment số số 4 ấy, Dũng sẽ lấy hai con số. Số 4 là con số mà chưa hiểu, còn số 1 là đã biết. À, đã biết còn nếu mà lấy một số nữa, số 3 nó là rất biết rồi thì không nói. Thôi vì chúng ta cứ tầm tạm thời là số 1 và số 4 đấy ạ. vậy chúng ta thấy là rõ ràng là thị trường nó kéo dài phân phối rất là dài đúng không rất là dài như vậy thì với chúng ta thấy là bốn giai đoạn rồi dần A sau đó bắt đáy lại lên dần B bắt đáy lại lên và phần lớn sau đó nó sẽ rơi rơi rất là sâu đấy có thể nhiều cổ phiếu sẽ không bao giờ quay trở lại không bao giờ quay trở lại chúng ta sẽ lấy một vài ví dụ khác đi ạ lại vài ví dụ khác sau đó chúng ta ứng dụng dụng Việt Nam nó dễ ra thôi ạ Dũng sẽ ứng dụng thêm một vài ví dụ khác đây ạ. Ok. Nên đầu tư mà chúng ta thiếu cái giờ này á, thì gần như là tốt nhất là đừng có đầu tư. Chúng ta lấy một cái cổ phiếu như cổ phiếu gì ạ? Cổ phiếu GAT đi. À, HCM đi cho nó dễ ạ anh chị em thấy như này ạ đây là cổ phiếu HCM khi cổ phiếu bắt đầu nó tăng lên cái nhịp này chúng ta gọi là gì ạ đây là vùng gì ạ và nãy chúng ta học đó là gì ạ PSI tức là chúng ta gọi là vùng kháng cự đầu tiên vùng kháng cự đầu tiên mình hiểu không ạ đây là vùng kháng cự đầu tiên đó là PSI anh chị em có thể hiểu đơn giản đây là vùng PSI sau đó cổ phiếu bắt đầu chạy nút rút này đúng không chúng ta nhìn thấy không ạ chúng ta thấy cổ, có nhiều cổ phiếu chạy nước rút như đoạn này chưa có thì comment cái đúng không ạ chúng ta đang ứng dụng vào để chúng ta áp dụng vào trong đợt này ạ bắt đầu cổ phiếu chạy nước rút tăng tốc tăng tốc tăng tốc tăng tốc sau khi tăng tốc có khoảng trống có gì ạ à? ăn rất là vui và lúc này báo chí mọi người đưa ra rất nhiều thông tin rất là hay tích cực và sau đó nó điều chỉnh điều chỉnh nó lại kéo lên đúng không đây là chúng ta gọi là giai đoạn BC đó là giai đoạn gì á giai đoạn quá mua sau đó nó điều chỉnh điều chỉnh rất là mạnh đúng không điều chỉnh đấy là chúng ta gọi là trong quá trình điều chỉnh này đúng không đó là AR đó là khi nó gặp vùng hỗ trợ đầu tiên ạ gặp và nó kéo lên anh chị em kéo lên này đây là gì ạ kéo lên mà không có khối lượng giảm thì khối lượng cao kéo lên không có khối lượng giảm khối lượng cao gọi là cái gì ạ à? hello kéo lên không có khối lượng giảm khối lượng lại cao là cái gì ạ comment cái kéo lên không khối lượng trong cái khóa vô địch thì Dũng gọi là đây là giai đoạn 3 giai đoạn phân phối trong viết A thì Dũng gì ạ phân tích kỹ hơn một chút để anh chị em có hiểu đó là giai đoạn phân phối đúng không kéo lên không khối lượng thì đây chúng gọi là phân phối đó không phân phối tiếp tục này Đấy, phân phối và tiếp tục là tay thiết lũy đầu tiên chúng ta thấy là chưa vượt đỉnh nhá nhìn nghe vẻ rất là mua đây tháng này chưa vượt đỉnh nhưng bắt đầu nó vượt đỉnh này Đấy, vượt đỉnh nhưng khối lượng vượt đỉnh sao bắt đầu thấy là khối lượng vượt đỉnh sao khối lượng vượt đỉnh có xu hướng thấp hơn so với là đúng không đây là những khối khối lượng rất là cao đây là những cái quá trình là đầu phiên tăng cuối phiên giảm đây gọi là áp thớt anh chị em có thể tưởng tượng ra điều này không ạ tưởng tượng ra điều này không ạ Dũng nói cái điều này anh chị em có tưởng tượng ra không anh chị em mới F0 có tưởng tượng ra không ạ đó là khi cái đoạn này này nó kéo lên đầu tiên nó tăng mạnh nó kéo lên sau đó nó điều chỉnh thì đầu tiên chúng ta một số anh chị em gì ạ có thể bán ra thoát hết rồi nhưng một số anh chị em không bán ra thoát lên lần sau nó lại vượt đỉnh mà nó tăng nữa thì lúc này chúng ta lại cảm giác là sướng quá mấy ông bảo là lần trước gì ạ sẽ có một câu chuyện đó là gì ạ à, mấy ông ông giả dựng DVD của ông Dũng DVD bảo lần trước là cổ phiếu này đạt đỉnh rồi bây giờ tôi do là tôi không bán ra nên lần này tôi vẫn kiếm được tiền đúng không ạ vẫn kiếm được tiền và tiếc và câu chuyện này là câu chuyện muôn thuở nên anh chị em thấy rằng là học mà chúng ta gọi là học nửa vời là chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro ok và dũng sẽ gì ạ dùng một vài tại vì cái chương trình này là dũng đưa ứng dụng vào thực tế nên chúng ta sẽ lấy một vài ví dụ thực tế để áp dụng chúng ta sẽ thấy là một cục, cục vài cổ phiếu đấy ạ đầu tiên là đối cổ phiếu gì ạ lên việt phúc banh đúng không đây xong chưa đây là cái quá trình gì ạ dạ. à? vùng kháng cự đầu tiên chạy nút rút này chạy nút rút khoảng trống bây giờ rũ rũ xong có thể đó sẽ gì ạ à? tạo ra vùng a r sau đó là kéo lên và có thể phân phối chọn này các bạn sẽ nhớ cái vùng cái cái cái cái cái kịch bản này về có thể chụp ảnh ra nhớ kịch bản này đây là quá trình chạy nút rút kéo xuống đúng không kéo xuống và có thể hồi một chút trước khi có thể một thời gian nữa cổ phiếu này có thể về đến 16 cổ phiếu này có thể về đến 16 đúng không chúng ta lấy một cổ phiếu khác nữa cổ phiếu gì ạ những cổ phiếu như là STB cũng tương tự như vậy đây Đấy, chỗ nào bắt đầu nó chạy nước rút này chạy nước rút chạy nước rút sau đó thì chúng ta thấy không bây giờ nó về vùng này thì ngày mai làm gì ạ chúng ta nhìn thấy ngày mai làm gì nó sách về gặp vùng kháng hỗ trợ đầu tiên à sau đó hồi phục với khối lượng thấp đúng không khối lượng là thấp và chúng ta sẽ thấy điều gì sẽ diễn ra Đấy. một vài cổ phiếu thì nhỏ hơn thì nó gì ạ à? cổ phiếu này ạ à? Techcombank thì nó chạy nước rút chưa đấy thì chúng ta cần phải đặt ra câu nó chạy nước rút chưa nếu cái chiếc này rút rút thì nó sẽ cần phải chạy nước rút còn nếu chưa chạy đây nó với vùng và à, gì ạ à? đây mới đang xuất hiện một cái vùng gì ạ à? PSI đúng không bắt đầu xuất hiện vùng PSI và nó cần một thời gian để tiếp tục tăng tốc còn nữa còn ACB còn à, gì ạ à? ACB còn HTG đều như thế hết đây nó chạy nước rút đấy ạ đến vùng này nó gặp gì ạ khối lượng lớn chưa chạy nước rút đấy ạ à? đỉnh rồi gặp vùng này mai người kia hồi một chút và đây chính là cái bi kịch của rất nhiều anh chị em khi mà chúng ta thấy là mua những mua mấy lần đã điều chỉnh mua thắng mấy lần điều chỉnh mua thắng nhưng nhìn những lần điều chỉnh sau có thể sẽ gặp rất nhiều rủi ro Đấy, chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả các cổ phiếu nó đều giống nhau hết à, cũng tương tự này chạy nước rút này ở đây đến đây nó sẽ gì ạ đặt điều chỉnh và có thể nó hồi à, đây chúng ta này chạy nước rút điều chỉnh hồi chúng ta có thể quay lại trở lại quá khứ à, chạy nước rút điều chỉnh hồi một vài cổ phiếu thì có thể tăng vượt qua đỉnh một chút ạ từ 28 lên đến bao nhiêu 28 lên đến 32 33 nhưng với những cái đợt điều chỉnh như thế này với quá trình cố kéo lên này chúng ta thấy là khó khăn đúng không ạ đây là quá trình chạy đốt rút này phải bán hết có thể nó sẽ điều chỉnh rất sâu và một số trường hợp kéo lên à, cổ phiếu Vietcombank cũng tương tự như vậy đấy ạ đấy, chạy nước rút này là điều chỉnh kéo lên có thể vượt đỉnh đấy là những ví dụ anh chị em có thể về áp dụng ngay đúng không về áp dụng ngay cho tất cả các cổ phiếu hãy áp dụng ngay cho tất cả cổ phiếu mà chúng ta đang có tại vì đây là nếu mà để viết ra tất cả các cổ phiếu thì không cho phép nhưng từ đó anh chị em sẽ biết rằng là phần lớn các cổ phiếu ngân hàng phần lớn các cổ phiếu gì ạ à? dầu chứng khoán đều là đang ở trong giai đoạn giảm này sau đó hồi đúng không? giảm xong nó nó hồi lúc đó gì ạ à, đừng có bắt đáy mà nếu có thì bán ra còn nếu thị trường mà nó có những cổ phiếu nào khác có cơ hội nuôi thung dựng sẽ tính bây giờ chúng ta học mỗi hôm chúng ta học một chút về kiến thức để chúng ta nắm rõ được anh chị em hiểu không ạ anh em hôm nay buổi sáng mai buổi sáng mai không biết là chủ đề gì ạ bất động sản đúng không sáng mai chúng ta nói về chủ đề bất động sản đúng không sáng mai chúng ta nói về chủ đề bất động sản nên hẹn gặp lại chúng ta vào buổi sáng mai hôm nay chúng ta thấy là đây là những ví dụ anh chị em để có thể học và thử thực hành nha được ạ ok một lần nữa xin cảm ơn các anh chị em và các bạn sẽ đã theo dõi cái ờ, chương trình này và chúng ta gặp lại chúng ta vào chủ đề sáng mai đó là cổ phiếu bất động sản à, hãy đón xem vào sáng mai chúng sẽ có thể là phát trước giờ giao dịch hoặc trong giờ dịch bởi vì nó tùy thuộc một số các ờ, điều kiện cho phép nên anh chị em nhớ đăng ký kênh đăng ký kênh của Dũng để khi mà Dũng phát anh chị em sẽ là người sớm nhất nhận được thông tin xin cảm ơn rất nhiều